Xúc động tài xế ô tô cứu sản phụ đẻ rơi trong đêm ở Hải Phòng. Quý vị thính giả thân mến, sự việc xảy ra lúc 2 giờ 30 phút sáng ngày 28 tháng 4 tại khu vực xã Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên. Theo lời kể của anh Nguyễn Thành Nam, sinh năm 1986, trú tại thị trấn Núi Đèo, Thủy Nguyên, Hải Phòng – anh có công chuyện đi vội trong đêm thì gặp ba người đang kêu cứu bên lề đường giữa đêm khuya. Biết có người đang gặp nguy hiểm, anh Nam không ngại ngùng dừng xe. Khi đến nơi thì thấy một sản phụ đã đẻ rơi một bé gái ngay trên đường, dây trốn vẫn quấn quanh cổ cháu bé. Lúc đó có chồng và mẹ chồng của sản phụ đang luống cuống không biết làm gì. Thế vậy anh Nam bế đứa bé đặt lên trên bụng sản phụ và cho sản phụ lên ô tô đưa đến bệnh viện huyện Thủy Nguyên để cấp cứu. Cũng theo anh Nam, Nghe mẹ chồng sản phụ kể, sản phụ này nằm ở đường cũng đã lâu, người chồng ra đường chặn các ô tô nhờ cứu giúp nhưng không có xe nào dừng lại để giúp, anh cũng đã gọi xe taxi và cấp cứu 115 nhưng không được. Được biết, trong đêm hai vợ chồng sản phụ đưa nhau đi đẻ, đi ngang đường người vợ đau quá và đẻ ngay trên lề đường. Trao đổi với phóng viên dân Việt, anh Nguyễn Thành Nam cho biết, tôi rất vui vì đã làm được một việc mà lần đầu tiên trong đời làm, cầu mong cho sản phụ và cho bé khỏe mạnh. Xúc động tài xế ô tô cứu sản phụ đẻ rơi trong đêm ở Hải Phòng. Quý vị tính giả thân mến, sự việc xảy ra lúc 2 giờ 30 phút sáng ngày 28 tháng 4 tại khu vực xã Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên. Theo lời kể của anh Nguyễn Thành Nam, sinh năm 1986, trú tại thị trấn Núi Đèo, Thủy Nguyên, Hải Phòng. Anh có công chuyện đi vội trong đêm thì gặp ba người đang kêu cứu bên lề đường giữa đêm khuya. Biết có người đang gặp nguy hiểm, anh Nam không ngại ngùng dừng xe. Khi đến nơi thì thấy một sản phụ đã đẻ rơi một bé gái ngay trên đường, dây trốn vẫn quấn quanh cổ cháu bé. Lúc đó có chồng và mẹ chồng của sản phụ đang luống cuống không biết làm gì. Thế vậy anh Nam bế đứa bé đặt lên trên bụng sản phụ và cho sản phụ lên ô tô đưa đến bệnh viện huyện Thủy Nguyên để cấp cứu. Cũng theo anh Nam, nghe mẹ chồng sản phụ kể, sản phụ này nằm ở đường cũng đã lâu, người chồng ra đường chặn các ô tô nhờ cứu giúp nhưng không có xe nào dừng lại để giúp, anh cũng đã gọi xe taxi và cấp cứu 115 nhưng không được. Được biết, trong đêm hai vợ chồng sản phụ đưa nhau đi đẻ, đi ngang đường, người vợ đau quá và đẻ ngay trên lề đường. Trao đổi với phóng viên dân Việt, anh Nguyễn Thành Nam cho biết, tôi rất vui vì đã làm được một việc mà lần đầu tiên trong đời làm, cầu mong cho sản phụ và cho bé khỏe mạnh. Xúc động tài xế ô tô cứu sản phụ đẻ rơi trong đêm ở Hải Phòng. Quý vị tính giả thân mến, sự việc xảy ra lúc 2 giờ 30 phút sáng ngày 28 tháng 4 tại khu vực xã Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên. Theo lời kể của anh Nguyễn Thành Nam, sinh năm 1986, trú tại thị trấn Núi Đèo, Thủy Nguyên, Hải Phòng. Anh có công chuyện đi vội trong đêm thì gặp ba người đang kêu cứu bên lề đường giữa đêm khuya. Biết có người đang gặp nguy hiểm, anh Nam không ngại ngùng dừng xe. Khi đến nơi thì thấy một sản phụ đã đẻ rơi một bé gái ngay trên đường, dây trốn vẫn quấn quanh cổ cháu bé. Lúc đó có chồng và mẹ chồng của sản phụ đang luống cuống không biết làm gì. Thế vậy anh Nam bế đứa bé đặt lên trên bụng sản phụ và cho sản phụ lên ô tô đưa đến bệnh viện huyện Thủy Nguyên để cấp cứu. Cũng theo anh Nam, Nghe mẹ chồng sản phụ kể, sản phụ này nằm ở đường cũng đã lâu, người chồng ra đường chặn các ô tô nhờ cứu giúp nhưng không có xe nào dừng lại để giúp. Anh cũng đã gọi xe taxi và cấp cứu 115 nhưng không được. Được biết, trong đêm hai vợ chồng sản phụ đưa nhau đi đẻ, đi ngang đường, người vợ đau quá và đẻ ngay trên lề đường. Trao đổi với phóng viên dân Việt, anh Nguyễn Thành Nam cho biết, tôi rất vui vì đã làm được một việc mà lần đầu tiên trong đời làm, cầu mong cho sản phụ và cho bé khỏe mạnh.